Và dòng ờ, sản phẩm này ờ, có nhiều sự cải tiến khác biệt so với những dòng sản phẩm không tám thương trên thị trường ờ, Và trong video này em sẽ giúp quý anh chị các bạn có thể là cùng nhau tìm hiểu rõ những điểm cải tiến của dòng sản phẩm mang thương hiệu Megatech 08S cao cấp này À, về tổng à, thân bề ngoài của máy thì máy được thiết kế với tủ điện rơi à, có thể di chuyển nên là sẽ tiết kiệm được cái diện tích nhà xưởng cho anh em à, và máy thì được à, sơn tĩnh điện hoàn toàn hai lớp chống gỉ chống bong chóc với thiết kế hệ thống nắp chụp lên xuống à, cứng cáp giúp có thể là ừ, bảo vệ anh em trong quá trình sản xuất và tăng độ mỹ quan cho à, nhà xưởng của mình cái bàn điều khiển bàn điều khiển của máy thì được ờ, thiết kế ở phía trên để anh em có thể là dễ dàng ờ, sử dụng ờ, trong công việc thao tác của anh em để chúng ta vận hành sử dụng máy Máy được thiết kế với giá đỡ nhôm ở phía trên giúp anh em có thể đỡ được những cái thanh nhôm dài khoảng 6 mét Về thiết kế đầu máy, máy có hai đầu, ờ, một đầu ờ, cố định là đầu ờ, bên trái và đầu bên phải là để di chuyển để anh em lấy kích thước cắt. Và đầu máy số 2 này, khi anh em di chuyển để lấy kích thước cắt thì chúng ta có thể khóa lại bằng chốt hãm hơi tự động ở trên ngay trên đầu máy số 2. Đây là chốt hãm hơi. Anh em có thể là ừ, di chuyển để lấy kích thước sau khi mà lấy được đây khi anh em di chuyển để lấy kích thước và khi mà chúng ta đã lấy được kích thước uh, chúng ta mong muốn thì chúng ta sẽ khóa lại bằng chốt hãm hơi thì nó sẽ giữ rất là chắc chắn và chúng ta không di chuyển được nữa và thước và hành ray của máy thì uh, thước thì sẽ được uh, thiết kế đó là thước inox nẹp nhôm canxi uh, và hành ray di chuyển uh, trục ray phi 42 rút đặt đặc biệt trên thân máy không có kê đảm bảo độ bền độ ổn định về lâu về dài cho máy và trên hệ thống bàn điều khiển à, tích hợp à, cái à, khung để anh em có thể là để cái giá để anh em để tài liệu à, thì chúng ta có thể là ghi chép sổ sách và chúng ta để vào đây ờ, à, khi để chúng ta dễ dàng ghi nhớ các kích thước số liệu để chúng ta trong quá trình chúng ta làm việc nó đỡ phải việc di chuyển nhiều trong việc lấy tài liệu và đây là hệ thống mặt bích đỡ nhôm À, ờ, mặt bích đỡ nhôm thì được ờ, thiết kế hoàn toàn đó là thép trắng nguyên tấm không gỉ và hai đầu máy thì đều được ờ, thiết kế đó là máng trượt DC. Ở đầu máy thứ nhất anh em có thể quan sát và đầu máy số 2 cũng có một máng trượt DC để những cái DC mỏng nhỏ khi anh em cắt sẽ tự động trượt xuống và văng ra ngoài. Và đây là hệ thống ba bích tông kẹp phôi nhôm. Ba bích tông kẹp phôi nhôm như thế này rất là chắc chắn, giúp giữ được uh, chắc thanh nhôm, không có bị tình trạng trung lắc. Máy vẫn được ờ, sử dụng ờ, công suất motor đó là 4,4 kW trên hai đầu máy với mỗi đầu máy là 2,2 kW và sử dụng lưỡi cắt đó là 450 công nghệ Wagen của Nhật Bản. Và đây là tủ điện rời như à, em đã à, chia sẻ với à, mọi người thì chúng ta có thể là dễ dàng di chuyển cái tủ điện này để chúng ta để vào những cái vị trí mong muốn để tiết kiệm diện tích nhà xưởng. Thì máy sẽ được thiết kế với khoang điện và khoang hơi riêng biệt để anh em có thể là dễ dàng sử dụng và nó sẽ đảm bảo cho quá trình sử dụng của chúng ta không bị nhiễm điện nhiễm tư. Đây, khoang điện, khoang điện thì dây điện hoàn toàn là dây điện lõi đồng và được được ờ, thiết kế thêm một ờ, cục ờ, chống đảo pha, cầu trì, áp tô mát tổng và cục khởi. Đồng thời đó là có bộ chuyển đổi nguồn 24V giúp chuyển đổi nguồn điện về cho anh em sử dụng an toàn hơn. Nhưng phía sau đầu máy anh em có thể nhìn thấy máy được uh, chuyển đổi uh, góc cắt hoàn toàn uh, bằng uh, hệ thống đó là bích tông Ờ, và một cái ờ, bán nguyệt ở đây để đỡ đầu máy loại bỏ hoàn toàn ờ, cái bánh răng để không có tình trạng đó là khi chúng ta cắt thì những cái mạc nhôm nó hay văng vào những cái bánh răng làm kẹt bánh răng ảnh hưởng đến các góc cắt và đây là bích tông bích tông đẩy đầu máy thì được chuyển ra phía sau để không có bị mạc nhôm văng vào giúp anh em có thể là làm việc nó ổn định hơn về lâu về dài không có bị tình trạng hỏng hóc bích tông Phía sau đầu máy còn được ờ, tích hợp bích tông dầu và bích tông khí để hỗ trợ đẩy lưỡi ra vào, ờ, giúp cho đường lưỡi cắt đưa ra đưa vào nó được ờ, trơn tru hơn, mềm mại và chính xác hơn. Và đây máy vẫn được thiết kế, đây là can đựng dầu làm mát để chúng ta có thể là tăng lưỡi tuổi thọ cho lưỡi cắt. Và sau đây em sẽ tiến hành đó là khởi động motor cũng như là chuyển góc cắt để anh em có thể thấy ờ, quá trình chuyển góc của máy này ờ, khi chuyển góc bằng ờ, bích tông nó có được mượt mà hay không và em sẽ chuyển góc đầu máy bên trái về góc 40 độ 45 độ đầu máy bên phải hiện tại đang ở góc 90 em cũng sẽ chuyển về góc 45 độ và hệ thống bàn điều khiển này chúng ta có thể là di chuyển để chúng ta có thể là dễ làm việc hơn Và sau đây em sẽ tiến hành đó là vận hành và khởi động thử motor để anh em có thể là nghe được tiếng motor của máy. Và em sẽ tiến hành đó là cắt đưa ra một cái đường ờ, lửa cắt của đầu máy hướng nhất để anh em có thể quan sát được ờ, đường lửa cắt qua gen 450 đưa ra với dòng sản phẩm 08 m Bully này và trong quá trình khi em tiến hành cắt thì ờ, nắp chụp sẽ tự động chụp xuống để bảo vệ anh em trong quá trình gia công sản xuất không có bị mạt nhôm văng vào và trước khi chúng ta tiến hành cắt thì chúng ta sẽ nhớ thao tác đó là kẹp bích tông lại thì đường lửa cắt nó mới đưa ra nhé. anh em có thể nhìn thấy là đường lưỡi cắt đưa ra rất là ngọt không có tình trạng bị nghiêng hay là rung lắc và để đường lưỡi cắt của chúng ta được uh, uh, khi cắt vào thanh nhôm nó sẽ được uh, mịn hơn thành phẩm đẹp hơn thì uh, chúng ta sẽ có cung cấp thêm một cái lượng dầu làm mát như ban nãy em chia sẻ thì đây là một cái vòi phun dầu tự động thông minh giúp anh em có thể là kiểm soát được ờ, lượng dầu ra vào ờ, điều chỉnh để làm mát cho lưỡi cắt và tăng tuổi thọ cho lưỡi Và trên đây là dòng sản phẩm mang thương hiệu ờ, Megatech 08S của công ty Factor Việt Nam. Và nếu như anh em nào muốn được ờ, biết thêm thông tin chi tiết về các dòng sản phẩm hoặc là muốn được ờ, trực tiếp test máy tại công ty Factor, có thể đến một trong hai trụ sở. Ở miền Bắc anh em có thể đến bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội hoặc anh em có thể đến khu du lịch số Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và liên lạc trực tiếp với số điện thoại phía bên trên màn hình để được hỗ trợ tư vấn cũng như là hướng dẫn để chúng ta có thể vào kho và xem các dòng sản phẩm của công ty Factor Factor. Thì ngoài những dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu ờ, mang thương hiệu Megatech, công ty Factor chuyên cung cấp các dòng hàng ờ, cao cấp mang thương hiệu Factor, ờ, thương hiệu độc quyền của công ty Factor Việt Nam. Thì đó là những cái dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu Factor 55 factor 66, factor 88 và factor 99 thì anh em nào à, muốn được à, trực tiếp xem những cái dòng à, sản phẩm này có thể liên lạc cho em like qua số điện thoại 0787 291 188 và để được hỗ trợ tư vấn thêm về các dòng sản phẩm. Cảm ơn anh em trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ công ty Factor Việt Nam. Factor Việt Nam chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như là uh, chất lượng dịch vụ để ờ, phục vụ nhu cầu của anh em. Xin chân thành cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.